Rồi ờ, kính chào à, quý vị và các bạn hôm nay thì mình cũng à, đi đến cái cửa hàng à, HK Team mình hỏi giá một cái số món đồ phụ tùng cho xe hai thì dòng đặc biệt là dòng su và dòng da Z rồi đó các bạn thì nhờ anh chủ cửa hàng giới thiệu cho các bạn tham khảo luôn ở đây anh cũng có cung cấp luôn ha anh Dũng à, hiện tại thì bên HKDM là bên hiện tại đang chủ lực về cái mảng mua bán xì bo là chính thì uh, trước đây em cũng có làm mua bán mô tô nhưng mà do nói chung là mình cảm thấy mình mình không phù hợp nữa nên mình chỉ bán về dòng sữa bo nữa thôi chứ không làm mô tô nữa dạ. thì cái uh, giới thiệu chung chung với anh về vấn đề uh, phụ kiện gọi là phụ kiện hoặc là phụ tùng của Seaborgin dạ. hoặc là những cái linh kiện trang thiết bị để mà mình sửa chữa hoặc là nâng cấp cho cái cái, cái chiếc Seaborg của mình á dạ. thì như những cái sản phẩm ở đây là những cái đồ gin theo xe có nghĩa là ở đây cũng sẽ Ờ, phân biệt rất là rõ này là đồ gin theo xe thì thường nó sẽ không có được cực kỳ đẹp hoặc là sắc sảo hoặc là mới tinh thì nó sẽ có những gọi cái cái, cái là độ phai sờn theo năm tháng nhưng mà cái chất đồ nó vẫn là cái chất đồ gin còn cái ờ, cái cái phía bên đây thì sẵn mình đối chiếu trực tiếp với nhau luôn á cho nó dễ thì phía bên đây mới là cái phụ tùng hàng mới có nghĩa là bên đây là cái phụ tùng hàng mới thì nó có bán trên thị trường rất là nhiều thì uh, cửa hàng cũng đang chú trọng là phụ tùng hàng mới nhưng mà loại một tại vì những cái sản phẩm loại 2 loại 3 thì cái chất lượng nó không được ok lắm yeah. Dạ. thì mình làm sẽ không có đảm bảo được uy tín của cửa hàng nên mình chú trọng vô chất lượng là hàng loại 1 còn anh em có nhu cầu xài đồ gin thì như trở lại đây thì đây là những cái sản phẩm đồ gin sản phẩm đồ gin của hai thì á thì nó rất là đa dạng và cái thứ nhất á, là đồ gin theo xe nó có những cái nét đặc trưng để phân biệt đồ gin theo xe mà nếu là người chơi hay thì ờ, tạm gọi là có kinh nghiệm chút xíu thì sẽ nhìn biết đồ gin à, bên cạnh đó thì cái giá trị của món đồ gin nó cũng đắt đỏ hơn cái so với cái ờ, sản phẩm là hàng phụ tùng mà hàng mới loại một nữa dạ. em ví dụ thôi em ví dụ cho cho anh ờ, admin của kênh youtube ờ, mekong today với lại khách hàng có thêm thông tin chút xíu em nói ví dụ đây là cái sản phẩm cặp bẩn 99 đời 99 uh, gin bẩn mỡ gà của malaysia mà gin tồn kho chưa từng được gắn lên xe thì cái cặp bẩn này cái giá thành hiện tại trên thị trường á mấy anh em lái có thể là bán giá từ mười mấy cho tới hai mươi mấy triệu không chừng nhưng cùng là một cặp bẩn chính chính mà hàng phụ tùng mới là bên đây thì nó chỉ có hai trăm mấy ba trăm mấy bốn trăm mấy ngàn là tùy đó nó cũng như nhau thôi cũng dẻo rồi. dạ đúng rồi nhưng mà cái dạ nhưng mà nói về cái độ đẹp và độ sắc sảo tinh tế hoặc là về cái chất nhựa thì nó sẽ không độ bằng lâu bền không dạ bằng. như ở đây là mình để theo thời gian ví dụ như cặp bẩn này là để 19 năm mà nó vẫn lên nước nó lên mỡ gà nó kêu bằng bẩn mỡ gà là vậy đó dạ, nó lên vẫn lên nước nó ngà vàng lên dạ. thì à, những cái sản phẩm này khá là hiếm thì em cũng bản thân em cũng là một cái người mê sản phẩm đồ gin tồn kho nên em có gặp mấy anh em lái mua bán thì em cũng chia lại em treo em để đó để <laughs> em có nhu cầu em sử dụng thì ừ. à, có thể là chia lại cho khách của em xài hoặc là để em chơi thì cái đó là như mấy cái uh, ốp này nè dạ yeah cái bờ cổ à, bờ cổ đó là đây là bờ cổ của à, xe từ đời à, 2000 à, trở lên thì nó sẽ có hai cái lỗ ốc ở trên là đây khoảng nhiêu tiền cái à? nếu là bờ cổ gin thì nó rơi vô khoảng một triệu mấy là dạ, mình cũng có cung cấp luôn dạ đúng Vậy dạ, dạ. còn đó, dạ không có hơn ngàn ha dạ đúng rồi còn à, nếu mà bờ cổ hàng mới thì nó chỉ khoảng ba trăm rưỡi cho đến à. 500 rồi mấy cái yên này sao yên này là yên gin yên gin này thì cái này nó có rất là nhiều thí dụ như bản thân ở đây là có những cái yên gin theo xe đây là yên 206 203 còn đây là yên xì bo từ đời 99 tới 2002 giá nó tầm khoảng nhiêu À, nếu mà yên gin thì ờ, tùy tùy cái người bán thôi với lại tùy cái chất gin hoặc là cái độ bóng của miếng da gin đó ví dụ như anh ở đây là cái cái chỗ này là anh dễ phân biệt nhất nè có nghĩa là ví dụ như anh nhìn thấy bên đây cái yên nó bóng rất là rõ dạ. thì cái yên là yên 99 bóng nè da bóng anh em chơi xì gin nó hay gọi là yên bóng 99 á thì cái cái yên như thế này nó dao động nó sẽ uh, rơi vô khoảng 3 triệu rưỡi cho đến 5 triệu còn những cái yên mà nó mới vừa lên bóng thôi thì nó rơi vô khoảng hai triệu mấy ba triệu mấy 4 triệu không chừng à, càng lâu nó càng bóng thì sao cũng còn tùy ờ, cái cái cái cái độ đẹp của miếng da ví dụ như cái bản thân cái yên này là cái yên em để dành em chơi chẳng hạn thì cái yên này em cầm tiền em là người cầm tiền em mua thôi là em đã mua 6 triệu rồi dạ đây nó rất là đẹp cái đầu ống nó rất là cao bên cạnh nó cái đế yên á cái điên nó là đế yên green cái shop green mốt green nó rất là đẹp thì ờ, những cái sản phẩm mà nói chung là em bán thì chú trọng là em bán xe thôi còn những cái sản phẩm mà đồ gin theo xe thì em đặc biệt em sưu tầm là chính bên cạnh đó em sưu tầm là thứ nhất là để em chơi thứ hai là để em chia lại cho những người khách mua xe của em dạ. có thể có khi có khi những cái món đồ gin này em mua về em chia lại cho khách em không có đồng lời nữa nhưng mà em vẫn làm là tại vì giống như là mình chiều khách của mình vậy đó dạ. rồi à, Khu Tùng à, về máy móc thì tất cả nếu mà hiện tính thời, thời điểm hiện tại thì ở tại cửa hàng thì cũng có một cái lò làm máy riêng yeah. Dạ. nhưng mà cái lò làm máy thì em không có đặt ở đây yeah. Dạ. ở đây thì chủ yếu là em để cái chỗ để em trưng bày xe để em bán và các cái phụ kiện để em dọn chiếc xe thôi yeah. Dạ. còn uh, hiện tại thì các cái phụ kiện theo xe ví dụ như các bạn thấy đây là ví dụ như con heo sao đây con heo sao hay là những cái chi tiết cản tay thắng hay là nắp xăng bát ba ga nói chung là đều có đầy đủ dạ. kể cả đầu lòng đầu lòng để anh em thay thế cho xe đó thì mình cũng có ờ, theo ờ, hàng mới và hàng gin theo xe ví dụ như đây là đây là một cái sản phẩm hàng gin theo xe thì cái đầu lòng này á, là cái đầu lòng ghi theo xe thì các bạn nhìn dĩ nhiên là nó không đẹp rồi đây đầu lòng 120 thì cái đầu lòng này nó đã rơi vô cái trường hợp là cốt 1 cốt 2 rồi nhưng mà cái giá trị của cái một cái sản phẩm mà ghiên theo xe cốt 1, cốt 2 như vậy á thật sự đúng đồ ghiên Malai á, nó cũng rơi vô khoảng cỡ 6 7 triệu một cái là bao gồm là đầu đầu lòng và trái bê tông còn những cái sản phẩm gọi là hàng mới á, thì mình cũng thể lấy cho anh em tham khảo xíu thì đây đây cái này là, là hàng mới ở trong hộp cái này là hàng Indo đây mình có ghi mình khi mình bán sản phẩm mình luôn luôn có ghi mặt hàng của mình để mình nhớ thôi mình mình nhớ mình bán cho này cái này thì là mới 100% chưa gắn xe đây thì mình có thể giới, thiệu cho anh em nó cũng là đầu lòng trăm hai rất mới các bạn thấy nó chưa hề đóng khói đây nhìn cái lòng bên trong nó vẫn còn cái caro có nghĩa là khi bạn xài bạn phải lau lại cho nó nhẵn cái lau lại nhẵn cái rồi bạn mới cho trái bê tông vô thì bạn mới sử dụng được thì à, đầu lòng trăm hai này nếu mà hàng này hàng Indo á thì hiện tại chỗ mình cũng có bán là khoảng 3 triệu mấy một cái thì đó bạn thấy rõ ràng nó là hàng mới nhưng mà chỉ có ba triệu mấy thôi nhưng mà hàng Malai theo xe là đồ cũ cốt 1, cốt 2 rồi mà nó tới 7, 6, 7 triệu một cái thì cái đó là do cái chất đồ gin và ví dụ như tiêu cũng chẳng hạn tiêu xì bo ví dụ như đây mình có những cái sản phẩm là tiêu xì bo tiêu gin tiêu này tiêu gin nhưng nó là hàng phụ tùng mới thôi thì một cây nó không có nhiều tiền chứ chỉ có ví dụ như ha, nó rơi vào khoảng từ hai trăm mấy cho đến ba trăm mấy một cây nhưng nếu mà cây tiêu gin xì bo mà là cây tiêu gam á tồn kho theo thời gian 19 năm rồi đến giờ cái cái đầu tiêu này nó là cái chất gam á, thì hồi nữa mình sẽ lấy cây tiêu đó cho các bạn coi thì nó rơi vô khoảng một triệu một triệu mấy cũng có nói chung là cái đồ gin của Sibo thì nó khá đắt đỏ như cái đây cái, cái yên đây cái yên này mình cũng ờ, đây mình mở cho các bạn coi nó khá là rất là đẹp ví dụ như yên là yên phụ tùng mới thì cái cái cái vấn đề hồi nãy mình có giới thiệu cho anh em có những cái yên nó rơi vào khoảng 2 triệu 3 triệu 5 triệu 6 triệu 7 triệu không chừng nhưng cái yên phụ tùng hàng mới bao gồm yên mút và bát bình xăng bát ổ khóa và cái yên luôn thì nó chỉ rơi vô khoảng một triệu mốt triệu hai cái, thôi. mới là Việt Nam mình làm ha dạ theo em thì em đánh giá là hàng này là hàng Việt Nam làm đó Sài Gòn dạ chắc là vậy <laughs> tại vì à, hiện tại ở Sài Gòn thì à, cái lực lượng anh em bán phụ tùng chì bo khá là nhiều nhưng mà nếu mà bạn chọn được chỗ tín nhiệm để bạn mua thì nó cũng rất là đắt đây em mình giới thiệu một cái yên của bạn nó rất là đẹp nhưng mà cái cái cái nó cái chắc nó chỉ là cái thứ nhất là cái về vấn đề cái đế nhựa của cái đế này nó sẽ khác thứ hai là cái xốp bên trong này nó sẽ khác cái thứ ba là về cái chất của miếng da này nó, sẽ khác thì à, nó giá thành nó cũng khác còn cái yên viên theo xe thì mình nãy có trình bày các bạn là nó khoảng 6 7 triệu một cái là lý do nó là gì đó còn phụ tùng thì ví dụ như giờ mình có thông tin cho anh em sơ sơ chút xíu thôi nha ví dụ như phụ tùng đây nguyên à, cái dàn áo dạ thí dụ mình thí dụ như một cái bỏ là bỏ sa chia 2000 cái này là áo gin theo xe đã được sơn lại thì cái giá trị một bộ áo sa chia mà gin mà sơn lại bát đồ nó còn đẹp thì nó rơi vào khoảng 6 triệu một bộ còn cái bộ áo sa chia 206 này là gin gớt xe mình xài cái từ gin gớt xe nghĩa là những trường hợp mà xe jean rồi người ta không thích đi áo này nữa người ta thích đi áo khác á, thì người ta xuống áo thì hoặc là dạng như anh em có nhu cầu bán á, thì bên mình vẫn cứ mua thôi thì đây là áo jean theo xe thì nó sẽ rơi vô cái phần riêng cái phần đồ nhựa đó thôi thì nó cỡ khoảng uh, ờ, 10 triệu là bao gồm có đèn trước và đèn đuôi luôn là đồ jean theo xe rồi và dạ, bên cạnh đó nó còn những tới mấy chục món đồ gời nữa bao gồm ví dụ như là cản ghi đông bờ cổ bình nhất thì sẵn mình nói đây là mình sẽ chỉ luôn cho anh để anh có cái thông tin luôn đây là một cái chiếc xì bo đang được lên xe chia 206 đây có nghĩa là trước tiên là bạn phải thay đổi tất cả bao gồm cái đuôi nè đuôi này đuôi 206 bạn phải thay vô thay cái về 206 vô thay bình nhớt vô rồi thay yên rồi thay ghi đông nói chung là thay rất nhiều nếu mà từ một chiếc xì bo để bạn lên một chiếc xe chia 206 bạn chỉ giữ là được sườn <laughs> gấp cục máy rồi còn lại phần trên là mâm kể cả mâm cũng thay ví dụ như này à, xì bo là đi bánh cam này là phải thay mâm vô luôn mâm hai sáu mình thay vô luôn thì những chi tiết này cửa hàng đều có để cung cấp và phục vụ cho anh em hết đầy đủ đồ riêng thường thì đồ hai sáu là đồ riêng không mà không có đồ lô chỉ có à, những cái sản phẩm mới thôi mấy cặp phục này à, sao cặp phục mình vẫn giữ lại được nghĩa là thường ờ, thì ờ, với lại à, với như mấy cái này nè mình phân biệt rất là dễ ví dụ như phục thì bo green với lại có một số ờ, anh em mình dọn thì có thể là hư hay như nào nó không có linh kiện thay thế có thể thay phục Viva rồi thì cái đó mình không biết nhưng mà chỗ mình thì chú trọng là dọn đồ riêng hết nên là như chiếc xe này hiện tại chiếc 110 này đã được khách tại Đồng Tháp là đặt cọc dọn. đặt cọc mình rồi dạ. và khi cái anh đó anh mua thì là mua hiện trạng là áo xì bo nhưng mà anh yêu cầu là lên áo sa Sachi 206 để uh, thêm một cái phần chi phí của bộ áo Sachi 206 thì mình nhận được cọc rồi nên cửa hàng tiến hành làm dạ. thì ờ, cái này là mình đang thay hết toàn bộ lại thành một cái chiếc Sachi 206 hoàn chỉnh cho anh chiếc này nếu hoàn chỉnh bao nhiêu anh chiếc này hiện tại ờ, là 110 em 114 máy full 120 6 số biển số cũng rất là đẹp 20 30 cái này là mình giao cho khách là khoảng 120 mấy triệu anh dạ. nó là hải quan chính ngạch xe nó hồ sơ hải quan chính ngạch lên 120 này đó hả? dạ xe máy đã ờ, lên 120 6 số lửa 120 rồi chỉ còn cái chi tiết à, bộ áo 26 tại vì nếu mà giá thành bộ áo 26 đây ví dụ như các bạn này sẽ có chút xíu thông tin về phụ tùng đó nha cái đồng hồ 206 gin thì ờ, nhìn là biết liền à à, cái ờ, cái cái đồng hồ 206 gin thường thường nó rơi vô giá bán nó rơi vô từ khoảng 3 triệu tới 3 triệu mấy còn nếu mà mua trên thị trường có thể là khoảng 3 triệu 6 một cái nhưng mà mình làm cho khách thì mình tính chung vô bộ áo thôi mình chỉ tính toàn bộ cho khách khách mua xe của cửa hàng mình chỉ tính full nguyên bộ như thế này 10 triệu là bao gồm có cả mâm còn nếu anh em từ một chiếc xì bo như thế này nè từ một chiếc xì bo mà lên con 206 bao có đồng hồ có đèn trước gin đèn đuôi gin yên gin mâm 206 gin thì anh em phải bỏ tiền ra mua là không bao giờ dưới 15 triệu mình đang nói với điều kiện là áo gin nha còn áo lô áo mới thì cái đó mình không bàn tới rồi vậy cũng cũng một số thông tin à, đến à, dòng hai thì cho các anh em tham khảo phụ tùng rồi nha dạ. rồi cũng cảm ơn anh Dũng nha dạ, rồi cảm ơn, dạ. các bạn à, mà có nhu cầu thì cứ liên hệ với cửa hàng HK Team Cần Thơ mình cho xin cái địa chỉ anh Dũng dạ cửa hàng của em đang đặt tại số 40 đường Ngô Sĩ Liên là đường khu dân cư Metro cũ á quận Ninh Kiều Phượng Lợi quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ à, số điện thoại của cửa hàng là 0939 080 609 à, rất quan nghênh và tiếp đón anh em đến ủng hộ HKT rồi, Facebook là gì À, Facebook của ờ, cá nhân là Facebook Hoàng Dũng À, các bạn có thể tìm cái Facebook cá nhân bằng cái số điện thoại của mình mới vừa giới thiệu 0939 080 609 thì mình có dùng Facebook với Zalo luôn là bằng cái số đó. Rồi, rồi xin chào uh, quý vị và các bạn luôn nha. Rồi, xin tạm biệt.